Chimamta, Chimamta, Kachem, Kachem, Kimlan, Kimlan, Azumlan, Azumlan, Kakiñe, Cawiño, Kakiñe, Cawiño. Soy ñochizunwafen, soy ñochizunwafen. soy Neuwentusumwafen, soy Neuwentusumwafen, Feikei. Feimten, Feikei. Feimten.